Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé Hiện tại giờ đang buổi tối các bạn ạ Đang buổi tối ngày thứ hai ngày đầu tuần Đó là ngày 6 tháng 5 năm 2019 Thì trước mặt mình đây thì đã có kết quả số kiến thiết miền Bắc Đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay thì à, là 42 các bạn nhé Nhỏ nhỏ và là chẵn chẵn Hôm qua cũng là chẵn chẵn rồi Và hôm qua là nhỏ nhỏ Thì hôm nay là 42 thì là chẵn chẵn Tức không liên quan gì đến của ngày hôm trước các bạn ạ như này là ngày mai là sẽ liên quan của ngày hôm trước đấy các bạn nhé ngày mai sẽ liên quan đến con 42 này về đặc biệt các bạn nhé thì mình kiểm tra chút về mặt lô tô cho tất cả các bạn tham khảo một chút lô tô hai nháy ngày hôm nay thì lô tô hôm nay quay rất là đều không có đầu là bị câm cả các bạn ạ 79 về hai nháy này 63 chúng ta ở lại về hai nháy này không có đầu là bị câm ngày hôm qua các bạn nhé ngày hôm qua mình lên kênh chốt số cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày mùng 6 Để về tổng 05 các bạn và cũng là số Zalo nhóm luôn chốt số cho ngày mùng 6 tháng 5 năm 2019 cho các bạn tham khảo đó là bạch thủ là 33 và lót đó là con 25 bạch thủ là 33 thì đã ra các bạn nhé ra từ đầu giải 7 cũng rất muộn ra đầu giải 7 cho chúng ta cho tất cả các bạn tham khảo trên YouTube đó là con ờ, bạch thổ 33 và song thổ là 3443 cho chúng ta song thổ 3443 thì hôm nay 3443 song thổ chúng ta ra cả cặp ra cả cặp đó là 34 và 43 vẫn chúc mừng các bạn phần lô tô ở trên uh, YouTube chúng ta ăn được bạch thủ là 33 và song thủ là 343 ăn được cả cặp một cái dàn đặc biệt 46 số đây mình lên cho các bạn chạm tổng rất kỹ nhưng mà không có con 42 các bạn chỉ có có 43 chạm 4 bắt ít cho các bạn còn cái dàn đặc biệt khung 48 số chạm 16 các bạn nhé 48 số chạm 16 thì các bạn nếu chưa đặc biệt thì các bạn biết cái chạm tổng 16 48 số là như thế nào thì chúng ta nên đó là tổng 6 các bạn tổng 6 là 42 thì chúng ta cái dàn khung đó là trong 3 hôm 48 số thì chúng ta đã được ăn và hôm nay ở trên kênh thì mình chỉ giúp cho các bạn đó là ăn được bạch thủ là 33 và song thủ là 343 và cái dàn đặc biệt khung 48 số chạm tầng 16 thì chúng ta đã ăn được còn hôm nay ở trên Zalo nhóm thì mình rất tiếc các bạn đã chốt cho các bạn độc thủ con độc thủ 53 chốt cho các bạn độc thủ con 53 thì nếu các bạn xem lô tô các bạn biết mình cũng xem theo dõi giống các bạn thôi chốt cho các bạn thì mình vẫn xem ở đầu giải tư này các bạn nhé đầu giải tư này con ô tô 63 thì đúng ra là con 53 chúng ta nó ra được mấy giây rồi nhưng nó lại nhảy ngược lại là con 63 mình xem rất là bực mình các bạn ạ chắc cũng giống các bạn thôi nếu các bạn theo dõi thì các bạn biết bạch độc thủ độc thủ con 53 thì à, nó ra rồi nhưng mà nó nhảy ngược lại là con 63 rất là tiếc các bạn ạ. thì mình không dài dòng nữa mình chốt số luôn cho ngày mai cũng như mọi hôm đó là ngày mùng 7 nhé các bạn nhé chốt số cho ngày mùng 7 tháng 5 năm 2019

cho ngày mùng 7 ờ, tháng 5 năm 2019 còn bạch thổ lô ngày mai nhé bạch thổ lô ngày mai cho tất cả chúng ta tham khảo đó là con 39 này và lót đó là con 98 98 các bạn nhé và xong thổ lô ngày mai cho tất cả chúng ta tham khảo đấy đó là con 68 và 86 cho tất cả bạn tham khảo cho ngày mùng 7 tháng 5 năm 2019 còn đâu ngày mai trên Zalo thì mình sẽ cố gắng làm sao lấy lại cho các bạn còn đâu ngày mai trên Zalo thì bắt đầu có khung các bạn nhé bắt đầu có khung bắt đầu có đặc biệt khung cho ngày mai và cái dàn đặc biệt ngày mai thì cố gắng rút gọn xuống cho các bạn mấy số thôi còn ngày mai mình có kết mấy con đặc biệt đây lâu rồi không kết đặc biệt như các bạn thì ngày mai mình kết đó là còn 2020 và 252 cho tất cả chúng ta tham khảo còn số Zalo nhóm đây các bạn nhé số Zalo nhóm số Zalo nhóm đó là 8 08 68302 096 cho tất cả chúng ta kết bạn Zalo nhóm thì mình chốt số cho tất cả các bạn từ lô tô dân đặc biệt còn khung bắt đầu ngày mai là có các bạn nhé khung thì đặc biệt khung ở bên mình thì từ thực ra là tính toán như mình cũng nói hàng ngày với các bạn ấy. đặc biệt khung bên mình là tính toán 48 số trong 3 hôm tính toán bằng thuật toán các bạn nhé thuật toán nên chưa bao giờ biết trượt các bạn đặc biệt đặc biệt của chúng ta nếu mà các bạn ăn 80 90 99 thì các bạn theo hướng dẫn của mình thì chúng ta vẫn có thu nhập hàng tuần tùy theo vốn của các bạn các bạn vào nhiều thì chúng ta có thu nhập nhiều vào ít thì có thu nhập ít Thì vậy ngày mai đó là ngày mùng 7 tháng 5 năm 2019 thì mình kính chúc tất cả các bạn là luôn luôn có sức khỏe và có một ngày làm việc luôn thuận lợi trong công việc của chúng ta và các bạn xem kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh không tiếc gì hôm nay cho chúng ta à, cho tất cả anh em làm kênh có động lực chốt số cho tất cả các bạn tham khảo còn hôm nay chúng ta ở trên Zalo chúng ta không ăn được độc thủ đó là 53 và trên YouTube thì chúng ta đó là ăn được bạch thổ là con 33 và song thổ là 3443 và đặc biệt nữa thì chúng ta ăn được đặc biệt đó là tổng 6 chạm tổng 1648 số Vậy mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé